tình yêu chúa Yêu đã trong ở đời trần gian chỉ là phù vân thoáng qua trong đời Senhor. là với học xong Ngon, à. Ừ. buồn nghe thì đâu à. Ừ. nước lặng đài Trời hơn còn vài năm nữa học xong rồi cố ạ à. Mấy năm nữa Sắp xong rồi, sắp xong rồi, ừ. sắp xong rồi dạ. Sắp xong rồi Dạ, dạ, dạ. Sắp xong rồi, nha Sắp xong rồi, cố lên Cầu nguyện cho thầy Hân nha, cầu nguyện cho chúng con nha Thầy Hân cầu nguyện cho bà cố nha Vâng Cảm bà cố, cảm vâng. Cảm bà cố yên tâm cảm nha. Vâng, chúng con ờ, cầu nguyện cho bà cố nha. Rồi, đúng rồi. Chúng con cảm ơn bà cố nha. Chúng con cầu nguyện cho bà cố vâng. nha. Vâng. Thầy Hân cũng cầu nguyện cho bà cố nhiều sức khỏe nha. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, có chứ, có chứ. Sắp tới rồi nha. Sắp tới rồi. Đúng rồi, sắp tới rồi nha. Đúng rồi, sắp tới rồi nha cố uh, có nhiều ơn Chúa nhá. Nhiều ơn Chúa rồi, rồi, rồi cầu nguyện cho chúng con nữa nhá. Rồi để cho thầy Hân uh, sắp về thì khi nào mà về thì thì uh, thì thì uh, chúc lành cho bà cố nhá. Đấy, thế cho nên là Vâng. ông các bà tất cả nhé. Vâng, thì chúng con cũng cầu nguyện cho bà cố mà. hai cha. Ồ. Các bà. Ờ, nhưng mà cầu nguyện cho chúng con là nhiều hơn, quý hơn nhá. Ờ, ừ. để suốt ngày chẳng hạn này ừ. cảm ơn bà cố nha ừ. vâng thôi không dậy nữa dậy ngồi nói chờ nằm đấy chờ được rồi nhá vâng. ừ.